đằng sau chữ yêu đây là tôi when you call me a baby make me so crazy I better drop it up slowly chậm chậm một say nữa thôi ôi thế như à? thế cái gì vậy mắng tôi hả à, ở đâu à đâu có đâu đâu có gì đâu ca đâu có mắng sim đâu trời ca đâu quát sim đâu ủa vụ gì sim chuyện gì vậy đó hôm nay là ngày 27 tháng 3 nè có sự kiện nè sự ừ. kiện ủa sự kiện ừ. gì thì sự kiện hai hai bảy tháng 3 đó bọn tôi đăng quảng cáo á à, à sự kiện giai điệu bùng nổ hả ờ đúng rồi ừ trời ơi cái sự kiện giai điệu bùng nổ này cái tưởng là, là sim có skin dầm ba mấy cái sự kiện này ăn thua thì sim ơi thiệt tình luôn á thì đó nhưng mà giờ tuyết kim cương ngồi ông tặng cho tôi kim cương đây ừ. cái gì mà tặng kim cương vậy xem ừ sao giờ tuyết kim cương rồi hết kim cương siêu không biết tự nạp hết siêu sinh ra trên cuộc đời này để làm gì vậy sao siêu cứ đòi cây kim cương hoài vậy cây buồn quá trời ơi siêu có biết không những đêm cây không có tiền cây phải cố gắng cây nạp kim cương vô cho sim á mà hôm nay là sự kiện 27 tháng 3 giai điệu bùng nổ Mà cây cũng không dám gọi là đạp tiền vô Đấy quay sự kiện này đó mà bây giờ siêu nghĩ đâu tiền đâu mà cái đạp vô cho sim đấy Ồ vậy hả? Ừ. Sao tôi không biết gì hết trơn ta Ê, mà thôi ok dù sao thì cũng gọi là nói chung là cũng cảm ơn ca đã gọi là trong suốt gian qua đã tặng sim rất là nhiều kim cương nên lần này tôi sẽ có tặng trong kim cương đúng ừ. không ừ. sẽ tặng cho cây kim cương luôn hả wow ờ, à, xíu để tôi nạp liền mà wow là kim cương luôn ôi thế là cây có skin giai điệu bùng nổ rồi rồi để tôi vào shop của hero team ff vn này để tôi quay kim cương trong đó, ôi hôm nay simmy đạp kim cương cho mình luôn wow Unbelievable Wow Oh my god Ôi, cảm ơn Sim nhiều nha <laughs> Oh my god I can believe it mọi người ơi Wow, trời đất ơi Tôi nghĩ là bà Simi phải nói giỡn với ai ngờ bà tặng cho tôi kim cương thiệt luôn nè mọi người Ây da bà tặng cho tôi gọi là 8 ngàn Gọi là 568 kim cương luôn anh em ơi Trời ơi nói thiệt với anh em luôn nha Hồi xưa giờ tôi tặng cho kim cương và simi nè Tôi tặng kim cương cho Sammy nè Camui nè Phong cận tôi tặng cho tất cả mọi người rất là nhiều luôn á trời ơi mình nói thiệt với các bạn luôn là là số kim cương mà tôi nạp vô nick tôi thì không có bao nhiêu hết trơn á đó mà tôi nạp vô nick của mọi người thì mình nói thiệt với mọi người là nó rất là nhiều luôn á nhưng mà thôi không sao dù sao thì ngày hôm nay thì uh, gọi là simi cũng đã tặng cho mình gọi là tám ngàn kim cương rồi thì bây giờ á để coi coi á là trong free fire á bữa giờ có sự kiện gì hot hoặc là có dòng quay may mắn nào hay á thì mình sẽ gọi là kiểu quay cho mọi người coi nha anh em nào mà không biết á thì hôm bữa simi vừa mới đi đóng một cái bộ phim học đường chung với lại Sim, uh, Simi Simi với Sammy đi đóng một cái bộ phim học đường giới thiệu về sự kiện 27 tháng 3 này đó chính là uh, góp sức phi hòa và trong đó chúng ta sẽ có một cái gọi là kiểu nhân vật uh, giai điệu bùng nổ anh em anh em nào đã có gọi là skin giai điệu bùng nổ rồi thì anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha đây đây đây đây bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho các bạn coi về gọi là giai điệu bùng nổ nè dạ, không hợp với nhân vật đậu xanh Đổi nhân vật cái mấy má Mình phải đổi nhân vật cái Đây rồi Đây đây đây đây Các bạn thấy gì chưa Đây là skin giai điệu bùng nổ nha các bạn ơi Skin này của chúng ta rất là hiếm luôn á Và nó chỉ có hình như là trong đợt sự kiện này thôi Cho nên đó là nếu mà bạn nào á mà chưa có Thì các bạn hãy cùng nhau gọi là góp sức phi quà Và sau đó là lấy ngay cái skin này thật là nhanh luôn nha anh em Uầy, thề với anh em luôn là skin này đỉnh vãi nồi luôn đấy Nhìn nó có mấy cái tia tia này nhìn đỉnh thật luôn đấy ý trời ơi là rồi ôi đây hôm bữa thì à, mình chưa có ờ, giới thiệu cho mọi người nhưng mà mình cũng đã có cái ủa mình có mấy cái tóc này hồi nào vậy ta ở thực kệ bà nữa luôn đi mình à, hôm bữa thì mình chưa có giới thiệu cho mọi người nhưng mà mình thì mình đã có quay đây mình đã có quay thêm một cái uh, mình uh, mình có quay thêm một cái gọi là uh, skin Attack on Titan đây mọi người có thể thấy là skin Attack on Titan của mình nè Đấy Bỏ cái mặt nạ ra Ôi trời ơi Nhìn nó đẹp trai hết sức luôn anh em ơi Nhìn cũng kiểu giống như là đẹp trai với bộ Đấy các bạn thấy không Nhìn skin gọi là Đây là skin ờ, Eren hay là Levi gì đó đó Nói chung là là là skin Attack on Titan đó mấy bạn Đó vậy đó Ok bây giờ chúng ta đi cô vô vòng quay may mắn để coi Ado Ngầu vãi rồi Ôi trời Cây này là mình đã sở hữu rồi nè ờ, Attack on Titan thì mình cũng đã sở hữu rồi nè Ui cái này là nhân vật gì vậy để mình coi coi Ui rồi cái mặt của nó đẹp trai đó nhờ Nhưng mà tự nhiên mình không biết mình không có ý gì đâu Nhưng mà nhưng mà tự đưa cái mặt của CR7 vô vô vô con ờ, Cái con ờ, con này tên là Attack on Titan này thấy nó cứ bừa bừa đấy à, nào ấy nghe không Thật luôn đấy tôi chả biết em nói như thế nào Nhưng mà nhìn mình nhìn thấy hơi bừa bừa tí nhưng mà thôi không sao đâu các bạn à từ mình mở nốt mấy cái dòng này nha đó bây giờ mình mở nốt những cái dòng này rồi ok quay được thêm lần nữa này Ơ, oh, quay được thêm nữa này Rồi, ok đây, nói chung là nhận được cũng khá khá rồi đó Cây MB M10 à, nhầm cây M14 này thật ra là ban đầu tôi cũng đã định quay rồi anh em à Nhưng mà mình suy nghĩ lại là mình vẫn thích cây MB5 Vector với lại là M40 hơn cho nên mình vẫn chưa quay cái cây này nữa Và cái cây uh, gọi là M4A1 này tôi cũng chưa quay nốt luôn Bởi vì là cái cây này tôi nghe review đó nha Tôi nghe review của anh em bảo là cái cây này nó rất là khó quay Nó rất là khó, không phải là khó quay mà nó rất là khó chơi luôn ấy Và bắn của khi mà bắn thì nó cũng sẽ không được mượt được lắm cho nên là mình chưa có quay nhưng mà để mình coi coi ui giời ôi Wow Nhìn đỉnh nha Ôi cái này nhìn đỉnh vậy nồi luôn á các bạn ơi Cái con này nó có cái tai ở trên đầu Giống như là Giống như cái con của mình nè con này có cái tay trên đầu giống như cái cái cái con của mình ở trong uh, trong mini world luôn á ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi là quay thử cái uh, skin này nha mọi người ok chúng ta sẽ cùng quay uh, ờ, 5 lượt và chúng ta sẽ cần 7 cục đá tác chế và sau đó là cái này cần bao nhiêu đây cần ba cái cái đầu thôi ok quay nào không nhắc lại lần nữa quay thôi quay thôi thịt thịt rồi quay lại mấy cái này mình ok một cục rồi quay lại mấy cái này thề hồi hộp phải nồi ôi rồi không ra rồi không ra rồi ui đây rồi các bạn ơi một cái nha ok tiếp nào ôi ôi ôi ok hai cục đá tác chế à, đá tới chát như chế chế chế tác gì đó mới đúng đây rồi ôi trời ơi các bạn ơi ra hai cái đầu rồi nha ô oh, Ồ, oh, hai cái đầu và một cục đá tác chế nè Ngon quá là ngon luôn Ôi rồi không ra luôn, không ra cái nào luôn hả Ra đi bà mến này ơi, ra đi mà, ra đi mà Đây rồi ba cái mũ rồi, ba cái đầu rồi Ơi mà cái thề cái đầu này giống cái đầu của mình trong uh, cái đầu trắng này cực kỳ giống nha mọi người Cái đầu trắng này cực kỳ giống tôi luôn nha Cái đầu trắng này cực kỳ giống tôi luôn đấy ok nhưng mà chúng ta vẫn còn gọi là bốn cục đá tác chế nữa đá chế tác ờ, tôi thực ra tôi cũng chả biết là đọc là gì nữa nhưng mà ok nhanh nào nhanh nào nhanh nào ui là đây bốn cục rồi cố lên cố lên cố lên ôi, thêm một cái nữa ok oh wow wow wow năm cục rồi mọi người ơi năm cục rồi nice ui trời ơi ô oh, còn một cục đá tác chế nữa thôi còn một cục nữa còn một cục nữa nha còn một cục nữa đây ok Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đủ để gọi là quay cái gọi là gói thần cáo lửa này rồi Nhưng mà mình vẫn đang hơi phân vân là mình không biết là nên đổi con con trên này hay là con dưới này nữa các bạn ơi Tại vì là cái con này thì nó có gọi là cái tóc Thật sự luôn là cái tóc của cái con này rất là giống mình ở trong mini world luôn ấy Con nào nhỉ? Phân vân vậy Thề Thôi tôi sẽ quyết định tôi sẽ quay con này trước bởi vì là nó có cái tóc Rồi ok mở Rồi ok mình cho trang bị cái tóc trước nha Rồi ok Để mình coi coi nhìn đó <laughs> Vãi <laughs> Vãi cả đồi Nhìn đó kìa các bạn ơi Vãi thật Nhìn bựa thật sự luôn á <laughs> Nhìn bựa vãi nồi Thế trời ơi Đây Đây đây cho cho mặc cái áo mà tôi thêm mặc coi Nhìn bớ vãi Trời ơi là trời ơi là trời Thề luôn các bạn, các bạn có nhìn cảm giác là nó bựa vậy nồi không các bạn? Nếu mà bạn nào mà cảm giác nó bựa thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Chứ tôi nhìn lá tôi thấy hơi bị bựa luôn á, <laughs> vãi đòi thiệt luôn á. Để tôi coi coi là bây giờ có nên ờ, quay tiếp không đây. Bây giờ mình sẽ mặc full cái bộ này cho mọi người coi. Ôi ôi. Nhìn cũng gọi là ra gì phết đó mọi người, nhìn cũng gọi là ra gì phết đó chứ. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ gọi là tôi sẽ gọi là tiếp tục để tôi quay để cho ra được cái uh, bộ đồ màu đỏ này nha coi như là tôi quay hai lần luôn tôi chấp nhận tôi quay hai lần luôn ok tôi thấy tốn tôi thấy tốn kiểu cương là tôi cũng thấy hơi hơi thốn rồi đấy nhưng mà thôi không sao các bạn à ok một bà bà còn bốn cục nữa bốn cục nữa thôi bốn cục nữa thôi bốn cục nữa thôi mà anh trai à giúp em đi anh trai ui rồi, không ra luôn Ok ok còn ba cục nữa Giúp đi mà anh trai Giúp đi bà Ok được một cái này rồi Ok mở tiếp mở tiếp mở tiếp mở tiếp mở tiếp Giúp đi mà mấy anh trai Ây da khó khăn quá vậy Ok được ờ, Ồ uh... oh, được hai cục đá tác chế luôn Wow Ý trời ơi Đá này gọi là đá chế tác mấy má Nãy giờ đập lộn nhầm thêm cục nữa ok à, dạ dạ dạ đổi thế nào để tôi coi mấy cái skin bên dưới đây thì như nào ôi skin nữ đâu cái thứ gì cũng đẹp ô cái này hợp với phong cận này rồi trao đổi thế nào loài xài à quá là xịn luôn các bạn ơi đấy Ok anh em ơi, xin giới thiệu với anh em đã skin màu đỏ mới tôi vừa mới sưu tầm được các bạn à Đây, các bạn thấy không? Mình thì mình rất là kiểu như là muốn gọi là sưu tầm những cái bộ đồ màu đỏ ở trong uh, ở trong gọi là những cái sự kiện vòng quay may mắn này luôn ấy Đấy, các bạn có thể thấy Ok để tôi vô đây coi có cái gì hay hay không Thật ra là bây giờ tôi cũng đang định mua một cái ba lô mới nè Cái ba lô này của tôi tôi thấy nó cứ cái ba lô hiện tại của tôi thì tôi thấy nó cũng đẹp rồi Nhưng mà tôi cứ thấy nó phèn phèn thế nào Nhưng mà đang, đang định mua ba lô mới Nhưng mà chắc là có lẽ